chào mọi người quay lại kênh của mình hôm nay thì à, tiếp tục năm con máy đứng năm con máy năm nha mọi người rồi đầu tiên bán tam Shimano Gripfire con này sản xuất à, máy đời mới sản xuất Malaysia nha mọi người máy thì rất là mượt rồi khuyên đã cược bằng đá này nhà cối mình mà đây ok phải sản xuất Malaysia nha mọi người con số 1 mình bán 400 1 400 số 2 số 2 con này là gì đây Power Spiso Z Z1 máy mượt nha mọi người máy rất là mượt nhà khối này ok khóa con này cũng sản xuất Hàn Quốc này à, đây chế độ này hình như cái chế độ uh, cái gì quên mất à, tháo cối này đây tháo mở cối nhánh nhau đấy đó đây khóa lại không tháo cối được còn cái này mở ra tháo cối được ok khóa rồi này đây khóa lại nó cứ ngắt đấy ở đây <clears throat> rồi khuyên đã cược này hình như còn bằng đá luôn nha mọi người đây máy thì rất là mượt rồi sản xuất Hàn Quốc luôn nha mọi người con này con số 2 bản 400 rồi số 3 là bát quan ờ, XT Shimano đây máy trung của mượt ok này sạc. con ờ, bát One XT 2 bi 2 bomber con này thì ờ, máy đời mới sản xuất ở ờ, Malaysia nha mọi người Malaysia bát One bát One này mình bán là bình thường con này thì mình bán 700 rồi thôi hôm nay à, con này mình bán à, sáu trăm rưỡi con số 3 <clears throat> ba sáu trăm năm mươi nha mọi người ba sáu trăm năm mươi rồi số 4 số 4 con này à, đây qua đây thảo cối này đó mở CNE trong đây nha mọi người đó khóa cổ lại đó như thế này đây máy mượt nha mọi người máy mượt đây con này có đổi tay trái phải này nha mọi người ok đây này đồ tay trái phải là ở hai con ốc này này đó left hoặc right on off Thảo con ốc này đưa qua đây con ốc này đưa qua đây thì có thể dùng được tay trái còn con ốc này ở phía bên này thì dùng được tay phải nha mọi người con này đủ được tay trái phải nhá đó đây ờ chưa ừ, khóa tay này khóa cái này là mở này còn đây Daiwa Viking 70 hai speed Viking 70 cho mọi người đây con này con số 3 à, với bản 200 200 Rồi số 4, số 4 con này Olympic cũng kiểu như con tê gì đó à, con uh, kia gì đó. Này, máy mượt nha mọi người. Đây. Khóa. Ok. Con này con cái này trượt dưới đây này này. Đây. Kéo xuống này đó không kêu nữa nhá đó con này ổn bích con này của 200 số 2 200 à, số 5 200 rồi 6 6 con này là holiday Shimano holiday spin 3000 size của con này là size tương đương 3 ngàn nha mọi người con này thì sản xuất Singapore đây máy rất là mượt khóa này ok con này là cối carbon à, cược số 2 220m cược số 3 350 à, 150 cược số 4 120 đây cối carbon nữa nha mọi người chỗ ra cược này thì hơi dơ xíu về mọi người vệ sinh lại đó rồi ok ngoại hình thì như thế này đây rồi con này có số 6 số 6 này bán 300 nha mọi người sáu 300 rồi bài bảy con này là cái gì đấy máy Trung Quốc xuất Nhật khóa này đó ok con này Trung Quốc xuất Nhật <coughs> toàn thân là graphic nha mọi người đây size của con này thì khoảng tầm uh, bao nhiêu nhỉ size của con này khoảng tầm 3 ngàn CX200 size khoảng tầm 3 ngàn toàn thân graphic à, cược số 4 108 cược số 6 104 cược số 8 110m ra tiêu 4.6 khuyên ra cược cũng có đẹp nha mọi người đó rồi con này là con số à, 7 7 này mình bán 150 ngàn nha mọi người 150 5 150 ngàn à, 7 150 ngàn rồi 8 Daiwa Sprinter ST850DX con này thì sai khoảng tầm 3 ngàn rồi đó ok máy con này thì con khá là ok xem này cược số 3 vào 220 cược số 450 cược số 5 120m đây cối là graphic không cối này cối carbon thân thân kim loại nha mọi người rồi chỗ ra cược tới con đẹp đây khuyên ra cược con đẹp bộ bình đồng giá khoảng tầm 3 ngàn con này hình như cũng sản xuất ở Nhật đúng rồi con này sản xuất ở Nhật đây qua đây qua sản xuất ở Nhật cho mọi người rồi con này là con số 8 à, và 250 ngàn 8 250 rồi 9 Shimano con này Shimano gì đây à, cái mã gì đây không thấy nữa rồi power mecha size của con này thì khoảng tầm size 4 4 ngàn 4 ngàn rưỡi nha mọi người 4 ngàn 4 ngàn rưỡi toàn thân là kim loại đây cổ trợ lực cổ trợ lực một bin động đó cổ trợ lực một bin động con này cược số 3 vô 400m đúng rồi cược số 3 400m cược số 4 355 cược số 5 235 cược số 6 201 cược số 7 160m ratio của con này 3.8 con này sản xuất ở nó không có ghi sản xuất ở đâu con này sản xuất thị trường sản xuất ở Nhật sử dụng thị trường nội địa Nhật nha mọi người cột trôi toàn thân kim loại Shimano size tới 4 ngàn rưỡi 4 ngàn tới 4 ngàn rưỡi quá chắc rồi khuyên ra cược thì à, hơi dơ cái này này hơi bị sướng rồi về mọi người vệ sinh lại cái này nhá ok con này con số chín mình bảy trăm bảy trăm nha mọi người rồi số 10 số 10 bạn này là Ryobi RX3 Máy rất là mượt Alo À Hồi này à, em đọc cái địa chỉ của anh mà anh ghi thành phố Hưng gì đó Hưng chân ghi Hưng gì hết Hưng Yên hay Hưng à, gì đó Em à, không biết À dạ rồi ok Để em gửi anh Dạ rồi cảm ơn anh đây con này Ryobi Trái con này khoảng tầm 5 ngàn ừ, Khoảng tầm 5 ngàn trên đó 5 tới 6 ngàn Cột trợ rực Cột trợ rực nha mọi người Đây Đó mô bình động Cột trợ rực Mô bình động Cột trợ rực Con này là cực số 7 209 Rồi rồi cực số 7 209, cực số 8 245, cực số 10 210 mét. ngoại hình con này con khá là đẹp máy như máy siêu tâm luôn con này sản xuất ở Nhật luôn máy thì rất là mượt luôn đây tiếng kế huyền thoại rồi khóa ok khuyên ra cửa cũng con đẹp con này nói chung là máy như máy siêu tâm nha mọi người đẹp ok Ratio của con này là 4.4 ừ 4.4 cột trơ được rồi ok con này thì mình bán 700 nha mọi người 700 con số uh, à, 10 kết thúc video ngày hôm nay bán 700 rồi ok rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình ai mua hàng thì hệ số điện thoại ở trên tiêu đề nha mọi người mình uh, chỉ chốt đơn qua số điện thoại không chỗ đơn qua tin nhắn cảm ơn mọi người nhiều